Ha ha ha. No. No.

うん。 you

Bye. eh, 猫。 Um,

Não. うん Oh. No. No. Ờ. não. Oh. Oh. Nah. Thank you. Oh.